Hello xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Mẹ làm youtuber của mình Hôm nay thì mình sẽ xin giới thiệu cho các bạn cách mà đang được xem video youtube của mình Có những bạn à, khi mà mình làm youtube mình đeo video lên thì um, đi rất là buồn Nhưng mà mình thấy là không có uh, xem cái video của mình ấy và mình cũng thấy chóng nọn nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà mình sẽ có được view cho người mới luôn và cách đó cũng uh, rất là hay được mình uh, chọn lọc và gồm rất là nhiều đầu tiên đó là dùng up các bạn vừa search vào đây ở cho mình từ khóa UC channel à, mình sẽ dùng thẻ và cho các bạn xem ứng dụng ngay đầu tiên à, gà dạ, đẹp dạ rồi cho nên mà mình sẽ mở bọn nó chưa gà đẹp thì mình à, tiến hành gà đẹp các bạn nó chưa đăng nhập thì mình cứ đăng nhập thôi thôi mà mình sẽ bột ở tròn như thế này đây là lượng đen lượng đăng ký muốn đăng ký kênh đó các bạn đăng ký kênh cho người khác còn ở đây là xem à, video và kiếm điểm các bạn thích vào xem này cái này thì các bạn nên xem những cái video mà nó giờ dạ, yeah, nó có nhiều điểm hơn cho nó tăng cái điểm của mình lên và đã mất thời gian hơn mình sẽ tạo à, thấy cái cái cái hình là cái dài trả cái đó thì mình kiếm được 40 cột là 40 điểm và ờ, mình nhiều điểm lên thì sẽ đã mất thời gian cho mình kiếm điểm hơn ví dụ ờ, mình có điểm cô ờ, mình cần người ta xem 5 video và năm được đăng ký ví dụ cần là tới hơn nghìn điểm thì video nó dài hơn thì nó sẽ rỡ mình chỉ xem ít video hơn đó các bạn tiến hành cứ xem nếu không thích cái này thì chọn kênh khó kênh khó đó, tiếp tiếp vào mình cũng test thử về um, à, cái video của mình này mình có thể cái là tem được đăng ký và tem được xem cái video mình chọn và lựa chọn này đó. đường link này đâu không, không phải có đường link này nã lộn phải có đường này có bọn vào youtube bọn vào kênh của mình sau đó à, sao chép đường à, link của video sao chép đường cách à, rồi mình ao ra mình bầu là ứng dụng xóa cái nãy đi mình dán đường link cho bầu rồi ở đi đi đó nó sẽ như thế này có bọn số lượng người đăng ký nè có bạn điểm còn cô thì mình chọn lựa đăng ký nhiều thôi ngày thì nếu à, mọi người mới lộn thì một ngày cả kiếm cả mười à, mười thôi mười rồi đi tiếng thôi đây là thời gian thời gian khi các bạn nên chọn thời gian nha cả tầm 2 phút 2 phút là cả là là 120 giây làm sao thì các bạn nhấp bộ hoàn thành làm sao thôi cái độ chiến dịch cho mình cái cách này thì ròm nó chát hơn cả um, cứ hơi phút thì nó không có bị mắc ờ, lửa đi tí của mình bây giờ chúng ta sẽ đến với cách thứ hai có bạn vào youtube xong vào um, mình sẽ dùng bên khóc chứ không dùng bên này do bên này mình à, chưa có lòm miệng đâu làm cho mấy cái kênh phụ để mà demo cho mọi người xem thôi di tập là bấm bầu các biểu tượng cây để cho nó tại sao à, nhấp vào biểu tượng cây mở crush thì uh, stereo chọn vào uh, video cái thứ hai muốn chia sẻ đó là chính là chia sẻ cái video của mình lên nha à, Twitter để cho nó trả xong ha chọn chờ Twitter cũng nó cũng dọn lên như là cũng như youtube này thôi mình nhưng mà nó dễ hơn youtube mình đang lên nhờ người xem mà người ta thấy thì người ta xem nó thôi nó sẽ có view cho các bạn bọn gây uh, này thì mình đang lên mình gây cái gì đó mình đi dụ như uh, giúp mình uh, à, rồi giúp đem cái kênh giúp mình thì là ủng hộ và cho nhiều uh, nhiều trái tim coi như là lượt tương tốt cho cái kênh của mình á đó. đó, đó tim này đó nhìn tim nhìn tim nhá rồi ấn bộ uh, tích rồi đi ra này sáng đây thì video của mình khó này cũng nhiều rất là nhiều mình bộ twitter thì mình cũng xem video mình thấy video của họ mình cũng xem như vậy nè của họ nó hiện lên của mình nè cách này là cái tiếp theo là chia sẻ lên uh, ờ, trong uh, ờ, facebook của mình các bọn đi cái nội dung của mình uh, muốn áp vào mình đang đây thì mình muốn ờ, để cái đề gì thì mình để ví dụ sim mình đăng ký giúp mình như vậy rồi sau rồi mình đánh đen thôi rồi mình vào facebook của mình cái này mình hướng dẫn các bạn là symbol group à. theo chủ đề của bạn đó các bạn nhắm vào tìm kiếm tìm kiếm cái chủ đề của bạn ví dụ bạn làm về bóng đá thì tìm bóng đá làm youtube thì làm youtube làm liên quân hay làm liên quân nhạc hay tìm group nhỏ như đây mình sẽ tìm group bóng đá à, các bạn vô qua bộ group mà mình thích đó, à, mình bấm thông gia nhóm cái này là mình sẽ trả lời câu hỏi của admin bọn em phone được bán rồi tổ chức được bán rồi thì bọn trả lại cho họ biết chọn uh, hà nội nha à, chọn uh, à, shb đi shb uh, hình ảnh của mình này gần mình này à, bộ môn gì tuổi mình thế nào được 18 rồi mình 18 tuổi rồi tưởng tự quê không mình thì ở quảng ngã nên mình sẽ ghi quảng ngã đây mình sẽ gửi ờ, gửi thôi gửi vào cái loại thôi Đó. rồi bây giờ mời quan trị viên họ xem họ chấp nhận thì họ cho mình vào nhóm còn có thể tham gia nhiều nhóm nhiều nhóm thì à, mình bóp đeo lên thì à, người ta vô người ta xem thì sẽ có lượt xem cho mình thôi theo là mình gộp cái con à, youtube của mình lại nè so với đàn canh Rectile để để cho nó gộp cái kênh của mình chọn vào xem kênh. bọn cứ xem hết đi mình uh, xem hết video này mình áp dụng uh, là chắc chắn là sẽ có được review khủng luôn á đó, đây là nội dung nổi bạc có tiếp theo rồi mà chưa làm thì chưa làm nội dung nổi bạc thì lần đầu nó sẽ có để để chứ à, nội dung nổi bạc còn nó chưa có vậy còn mình thêm bồi đây nó có luôn đó là cách thứ năm cách thứ sáu mình chia sẻ đó chính là danh sách box cách này thì à, giúp cho người xem nếu mà người tích kết bộ thì nó nó sẽ tan về xem cũng có đầu kia thì nó bồ là sẽ nó sẽ chạm mấy cái danh sách phốt nó chạm mấy mình muốn tội danh sách phốt mình thêm danh uh, danh sách phốt máu nè mình uh, À, à, rồi bấm đá cho anh em nhiều bấm đá cái gì đây và bấm chữ tổ mình up video lên thì mình uh, cho nó vào dây thanh phó này ví dụ mình làm về uh, âm nhạc thì mình đợi dây thanh phó âm nhạc cái thâu thì chọn cái thâu là cái gì đó là mình cứ tạo cái dây thanh phó như vậy thôi người xem người ta xem được thì người ta nó sẽ tan view rất là nhanh hết cái video này tới cái video khó nó sẽ liên tục hay một video của mình nó khá là nhiều người xem video này nếu à, cứ à, mình chia sẻ đi mọi người chia sẻ để cho mọi người à, tất cả mọi người để người ta cùng biết người ta làm mấy cái này thì coi là cũng bao nhiêu cái nghề mà youtuber người ta thì là giáo không bôi giờ người ta chia sẻ đi như vậy á nhưng mà mình thì cứ chia sẻ ra cho mọi người biết mình làm mình muốn ờ ừ, cũng có thể kiếm tiền với youtube mà giúp người ta nếu người ta kiếm tiền được thì nó đã quả như người ta thôi đây là cách tiếp theo mà muốn dẫn người đó làm mòn thêm mòn kết thúc cây này thì nó không được chứ bình thường cái nụ này thì có mọi cái thúc là mình sẽ sử dụng được sau mình bấm nó không được này ẩn luôn nè còn cứ rồi tiếp theo cái đó theo vào xem thái này video hồi gian sinh phát mình bấm vào tột hoặc là kênh uh, quảng bá kênh cứ bấm vào tổ đi đó trộn video và dây xích phốt mình trộn video còn nếu muốn dây xích phốt thì mình uh, ra youtube mình uh, copy cái link của dây xích phốt mình dán vào đó rồi mình tụ đó mình tụ thẻ còn nhiều thẻ thì còn tốt cái này nó cho phép mình bốn thẻ còn cái cái thì nó cho phép năm thẻ đó nó sẽ ra như vậy à, tột thành tử mình tột là mình tột thành tử rất là ok luôn á tột đủ uh, mình tột đủ bốn luôn đây chị đâu phải tột còn nhiều thì người ta kết vỏ thì nó tan được viên gì thôi xem mà mình hướng dẫn cho các bạn Google Trend cách này thì à, mình chia sẻ thì nó có thì nó gọi là rất là hay luôn á bởi vì cách này nó sẽ giúp cho người mà không có được đăng ký luôn nên nói vậy không có được đăng ký mà vẫn có được view khủng bọn vào này nó sẽ có nhìn như này ngày nay á là người ta có lượt tìm kiếm nhiều nhất đó là ờ, về video ờ, chiếu lá cuối cùng nè xem nè clip và quỳnh anh nè Phelan uh, ờ, Mandy đó có nghĩa là bốn cái chủ đề này người ta tìm nhiều nhất ở Việt Nam trong ngày hôm nay Ủa thầy cho thật chúng ta xem nè đó là chủ đề mà mình lọt đây nè Ninh Bình nè trường học phổ thông tỉnh thành Việt Nam đó là những chủ đề người ta kiếm nè rất là nhiều nè tìm kiếm uh, ờ, tàn rất là cô luôn các bạn có thể uh, tìm những chủ đề như vậy mình làm còn không thì mình muốn làm chủ đề của mình mình ăn cái làm chủ đề ví dụ mình tìm kiếm nè ừ, mình chọn messi nè Leo lên Messi nắm cây cho bonsai thấy nó nó xây thì chủ đề mình nghĩ nó cũng khá là cô á giờ tìm kiếm về mới xây rất là nhiều đó cùng tự do tan cái nào cũng ờ, muốn ăn như là nhiều rồi đó đó đột phá đó chọn mấy cái đó mình lồn là rất ok luôn á cứ mình đeo lên là nó ăn bị sốc là tuyệt vời luôn là video nó tan như cái vậy luôn á à, đột phá đâu coi đó rồi mình bán cái túi đèn như vậy thì như khủng luôn thôi chứ mấy cái này thì có youtuber thì không bao giờ người ta chỉ nhưng mà mình à, suy nghĩ là mình phải à, làm video mà mình chỉ cho người ta người ta làm ví dụ người ta lộn được thì người ta cũng khỏe báo đi nhưng người ta đã phải đi lộn mấy cái việc nó nặng nặng người ta biết người ta lộn cái cách người ta lộn rồi mình sẽ kiếm tiền thôi đó mình rồi mình vào tìm mình tìm hiểu thêm về nó này đó nhưng mình tại đó đọc quá hết luôn ha các bạn và đó là mình làm theo mấy chủ đề đó là cái kém là teo viên nhiều thôi đích bồ có dâu à. vô vô vô mua tại đi xuống đó, đó từ hòn đảo đó Messi gần tìm gì đó một trăm một trăm luôn đó mình nắm bây giờ mình chọn tích bồ Việt Nam hai tháng qua mình chọn nữa nè đó mà hôm qua mình đổi là 4 giờ qua hoặc là gì đó 4 giờ qua mình coi có được tìm kiếm mình tìm kiếm về cái tủ điện nó xây ra tìm kiếm về cái gì mình lo là mình a kinh thôi không đâu Ronaldo Messi bây giờ Ronaldo bây giờ đang uh, đá hay ở bồn ra nè cho nên nhân người tìm, tìm kiếm rất là nhiều mấy chủ đề tao làm quá đó luôn á đó là hay và um, mình sẽ cho các bạn xem cái mà cái video mà làm mình làm theo trang như vậy nè mình sẽ bồ cái cây đó cho các bạn xem mình làm bó cây nha theo trang mà còn tiếp tục có phần uh, à, biểu tượng cây tiếp tục uh, chọn uh, Pretty ờ, Crypto Studio vậy dạ. Crypto Studio Hai Cái đầu tiên của mình đó Cho mọi xem một ờ, anh thái nữa mình rồi cho nó đúng luôn á như là số thật luôn á à, ờ, tiếp bật bên cạnh cùng xem cái đó thế nào bây giờ mình sẽ khoanh tròn cho mình xem nè chỉ có 93 người đăng ký mà số view đó tăng lên là hơn 1 nghìn mấy view rồi ừ, anh bị mình lột một bộ cái tự nhiên nó mình xóa ra rồi mình vô lại đó mình xem đó là những video làm theo kênh nên số lượng view nó khủng như vậy người đăng ký thì có mấy chục người đăng ký thôi mà được view thì đủ khổ hết đó còn coi đó có video tới ra à, 20 người 20 nghìn người đăng ký à, người xem luôn cái video thì mấy trăm đó nói lồn mà như vậy thì quá là tiệt luôn không phải không các bạn cái tiếp theo là phốt trực tiếp nè Phốt trực tiếp thì à, cách này thì nó rất là nó cũng là tương đương với cách à, vừa máu chảy đó nó có thể giúp cho mình kiếm được uh, view với lại giờ xem khủng bởi vì ví dụ như các bạn mời Việt Nam với Kuroko nè người Việt Nam mình uh, người ta xem rất là nhiều cho nên là phốt trực tiếp với đạn đó thì chắc chắn phải có người coi rồi rõ rồi luôn rồi không cần nhiều người xem cứ à, cả mấy chục người xem một trăm người xem cứ bỏ cái đấy đi cứ à, một trăm món đó là cho nó là à, hơi tiếng thì thường giả là một à, một tiếng máy hơi tiếng à để bao giờ xem hơi tiếng là nhân lên là ba nghìn sáu trăm máy rồi đó đây những video có trực tiếp nè cớ thì mấy trăm người xem cớ thì uh, mấy chục người xem thôi mình giải được quá thành công rồi má lộn đó mà đó, ờ, và đây là chiến cách mà mình uh, hướng dẫn cho các bạn để mà mình tăng lượt view của mình và đó là cũng là cách mà mình giúp mình đạt đủ à, bốn nghìn người xem rất là hiệu quả luôn mình thì à, mình thấy có mọi người cứ à, lên cứ tìm thứ bốn nghìn giờ xem đủ bốn nghìn giờ xem ấy cũng hơi khó khăn cho nên là mình quyết định làm video này và làm cái kênh này luôn mình chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người làm youtuber uh, biết cách mà lòm để mà kiếm tiền với youtube và những chia sẻ của mình thì ờ, không thể nói là đúng hết nhưng mà nó cũng uh, khoảng mươi hệ chín mươi phần trăm chia sẻ rất là sạc lòng luôn mà muốn cho mọi người uh, mình uh, kiếm tiền được của youtube đã khổ hơn lòm mấy công việc mà anh em rồi mà biết mà cuối cùng cũng có gì cho nên nhưng mà rồi mấy cái này cái đây thì rồi ví dụ hay xui nếu mà lòm được thì sẽ có tiền còn à không có thời gian rồi có thời gian thì em coi như <laughs> bỏ lỡ một cơ hội uh, kiếm tiền đi và video đến đây cũng à, xin được tạm dừng như thấy uh, video hay thì các bạn nhớ like, chia sẻ video thật là nhiều để mọi người uh, biết và có thể uh, ờ, làm để kiếm tiền à, và các bạn hãy đăng ký kênh chúng mình để cho kênh được phát triển và tạo điều kiện cho mọi người biết những người ta làm hay còn mình cũng mới tạo một cái phong bay mình sẽ để cái link ở bên dưới nếu có bọn nào có sai thắc mắc thì cứ gọi ờ, link bên dưới và hỏi trực tiếp mình sẽ trả lời xin chào các bạn